Xin chào ờ, tất cả anh em đang xem ờ, video Ở những ờ, video trước đây tôi có quay clip giới thiệu cho anh em là về sản phẩm dụng cụ đồ chơi của trò chơi bài lá Ở những video trước đây thì có giới thiệu cho anh em về những sản phẩm như là chiếc máy đánh bài như là Samsung S718 K5 hay là S518 iPhone Đấy. Ở video hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em về dụng cụ đồ chơi chiếc máy đánh bài mới nhất của năm 2018 và đầu năm 2019 đó là chiếc CVK 600 iPhone 7 Plus đây anh em hãy cùng tôi mở hộp chiếc uh, CVK 600 iPhone 7 Plus ra để xem bên trong là có những gì nhé đây vỏ hộp của nó CVK rất đẹp đây anh em có thể thấy đây là chiếc uh, CVK 600 iPhone 7 Plus màu ở đây phiên bản màu đen anh em nhé đây anh em có thể thấy anh em đứng thắc mắc vì sao không có logo của tao ở đây Vì ờ, trên chiếc là iPhone 7 ờ, Plus CVK 600 này đã có sẵn một chiếc ốp ốp lưng Đấy. Để tránh uh, xước máy bảo vệ camera Đấy. Anh em phải thấy máy rất đẹp màu đen Với những dòng máy đánh bài như là Samsung S7, S5 hay là iPhone 7 và 7 Plus ở đây thì uh, ngoài cái chức năng là hỗ trợ đánh bài trong khi chơi bài thì nó vẫn là một smartphone bình thường nghe gọi quay phim chụp ảnh lướt web đấy dùng zalo facebook rất là ok và để đi ngay vào test cho anh em xem là cái máy CVK 600 7 Plus của cuối năm 2018 và đầu năm 2019 này nó hoạt động như nào vâng ờ, đầu tiên đây tôi mở máy lên đây anh em có thể thấy này. tôi vuốt anh em thấy không giao diện ờ, đồ họa của chiếc CVA ờ, 607 Plus này rất là đẹp y hệt một chiếc ờ, iPhone bình thường vâng đầu tiên thì tôi sẽ test cho anh em ở chế độ là đánh liêng vì là sẵn bộ bài mới tôi vừa bóc ra xong thì cũng khỏi với anh em chờ đợi lâu là tôi test luôn cho liêng đỡ phải nhặt nhặt lá với chiếc CVK 600 này thì nó chỉ có một quả pin nó không như hai quả pin rời như là ờ, Samsung ờ, S7 hay là S5 với dòng iPhone này là pin liền anh em nhé Đây, đầu tiên tôi sẽ test ở ờ, chế độ đánh liêng và tôi sẽ để để loa ngoài anh em nhé cho anh em cảm nhận Đây, tôi sẽ để đây Đây, anh em này bắt đầu tôi sẽ test uh, một bài ván ở trò chơi liêu với chiếc máy CVK 600 iPhone 7 Plus anh em có thấy không tôi không cần phải đặt bài xuống dưới nền nhà nữa tôi cầm uh, nơ nửa như này thôi đấy với cự ly cao như này thôi đây máy vẫn báo rất là ok nghe cả tôi đưa ra như này đây khi tôi cầm bài như này đây em thấy không đây kể đưa sang bên nhảy nữa máy vẫn đọc được ok đấy. máy báo tôi là nháo đi năm lá chia đôi nhà cái ở chiếc CVK 607 Plus CVK 600 này thì à, đầu tiên là tôi à, chơi chọn chế độ là của trò bài liêu và chế độ là chế độ à, bỏ lá cái lớn ngoài chế độ bỏ lá cái lớn ra thì chiếc CV 600 này vẫn còn rất nhiều chế độ hàng ngàn chế độ chơi anh em nhé Đấy. đầu tiên này, này tôi sẽ test đánh đầu tiên cho anh em ván đầu tiên tôi được uh, à, 8 điểm nhà bên cạnh cũng uh, à, 8 điểm nhưng là 8 thua đây 7 điểm thôi test ván đầu tiên à, tôi đã là nhà giành phần thắng rồi vì là chiếc uh, máy mới vừa bóc hộp thôi máy ờ, vẫn yêu cầu như những các máy khác nó vẫn yêu cầu tôi mua trò chơi với uh, anh em có thể thấy ở đây vì sao tôi không để tai nghe ở đây với chiếc CVK 600 này thì là nó sẽ dành riêng một cái tai nghe của nó một tai nghe dành riêng theo máy tai nghe một tầng Đấy. nên những cái tai uh, như những video trước tôi có giới thiệu cho anh em thì không thể sử dụng được mà phải sử dụng chiếc tai nghe theo máy anh em thấy không đây tôi có thể để khoảng cách như này đây rất xa đây để tôi để gần này anh em thấy không để đây nữa thì máy vẫn quét được này để đây vẫn quét được nhé xa này gần này Đấy. camera rất nét tôi nhào đi một lá anh em nhé vẫn là chia từ nhà tôi đầu tiên đây như ở ván tiếp theo thì là bài tôi được 9 điểm nhưng bên cạnh không điểm Đó. Vâng, bài tôi vẫn là nhà lớn nhất anh em nhé tiếp tục ván à, thứ ba cho anh em này vẫn là những à, bộ bài mã vạch đấy ở những video trước cũng có, có giới thiệu cho anh em rồi bên công ty chúng tôi có tất cả những uh, mẫu bài đấy kể cả những mẫu bài không có thì anh em uh, tùy theo từng địa phương đấy thì theo từng ờ, địa phương vùng miền anh em có thể ờ, dùng những bộ bài nó khác nhau đấy thì nếu như công ty tôi không có anh em có thể gửi bài xuống cho chúng tôi chỉ cần ờ, đợi vài hôm thôi là anh em đã có bài những bộ bài dành riêng cho mình đấy. không chỉ bài đáp bờ ca bài diamond đấy mà có cả những bài rồng hay là bài trắng máy vẫn đánh trắng rất là ok anh em nhé Đây, tiếp tục ở bàn thứ tư cho anh em Đấy. máy rất nhanh Đây. tôi đặt à, bài xuống này Đấy. máy báo lại cho anh em tám lá nhiều quá tôi nháo bớt đi để anh em thấy không máy báo rất nhanh như bài này thì ờ, tôi chỉ được 6 điểm thôi liêng một hai ba em bên cạnh 4 điểm em bên cạnh 3 điểm 8 điểm với ưu điểm của chiếc CVK 600 ờ, phiên bản cuối năm 2018 đầu năm 2019 này thì ờ, với khả năng là quét xa quét gần vừa quét gần rất là rõ nét này đây anh em thấy không quét gần rất rõ nét nhá kẻ quét xa quét xa đây quét xa như này đây anh em thấy đây đây tôi để như này vẫn quét rất là ok đây để như này đi đấy máy quét vẫn rất là ok nhé cái này à, tôi bỏ đi à, nhá đi một lá này cái này tôi liêm là GQD KK đấy gặp ngay một nhà gặp ngay nhà liêm à, 10 GQ ở cái bán này thì là vào tiền cũng khá là khá đấy đây cạnh đây thì 9 điểm nếu như bán này ở sòng ở sới thì ờ, có lẽ tôi sẽ thu về khoản tiền cũng không hề nhỏ một chút nào và ngoài những ngoài chiếc ờ, máy đánh bài CVA 600 này thì vẫn có những cái phụ kiện cho anh em như là thắt lưng uh, móc khóa vòng tay ví soi bật lửa đồng hồ Đó, vâng, rất nhiều phụ kiện tùy thuộc vào những sòng chơi của anh em cho nó thuận lợi cho trôi trôi chảy đấy tiếp tục là bàn tiếp theo cho anh em nhé rồi vâng, này báo tôi biết này báo đi ba lá này rất nhanh đấy, cầm bài trên đây thôi vẫn báo này em thấy không tôi không nghe đặt bài dưới sàn luôn nhé đấy. như ở bán ờ, tiếp theo đây tôi được uh, ờ, 9 điểm những ngày bên cạnh thì không không tính điểm rồi không hề có điểm không điểm này nhưng hai ba điểm thôi là cũng test cho anh em được khoảng 6 ờ, ván rồi đây là test test cho anh em là 10 ván nhé để cho anh em cảm nhận là cái máy đánh bài CVK 600 hoạt động như là này một lá này tôi bỏ một lá này chia từ nhà tôi chơi như này do xanh chín anh em ở cây có tay nghe làm bài hay gì đấy đây bài này sáu điểm thôi sáu điểm vẫn ăn cả làm nhá đấy bài bên cạnh chỉ được có hai nước này bốn điểm đấy, anh em thấy không kể okay, cả à, tiếp tục là tôi bỏ tạm thời bỏ cái bộ này sang một bên đấy. tôi quét luôn quà này này Đấy, anh em thấy không hai báo bỏ đi sáu lá này này một này hai này ba bốn này năm sáu này vẫn là chia về nhà tôi đầu tiên vâng lá này thì ờ, tôi đã được uh, ờ, 9 điểm 9 rô 9 lúc này thì chỉ có liêng một uh, đĩ đẹp trai mới ăn được thôi 7 điểm này 5 điểm 6 uh, 5 điểm đã là ván thứ bảy vẫn là tôi ờ, nhất tiếp tục là bán thứ 8 cho anh em nhé rất nhanh anh em thấy không tôi vừa đặt bài thôi đấy năm lá đấy tôi nháo đi năm lá vẫn là chia từ nhà tôi đấy con này tôi được là 9 điểm anh em phải thấy 5 điểm 4 điểm 8 điểm ngoài những dụng cụ đồ chơi hỗ trợ trong khi anh em chơi bài thì bên công ty tôi vẫn có cung cấp cho anh em những dụng cụ đồ chơi của bộ môn sóc đĩa hay là bầu cua tài xỉu vẫn với rất nhiều những mặt hàng sản phẩm dụng cụ khác nhau đấy hỗ trợ cho anh em trong khi chơi và ngoài những dụng cụ ấy ra thì ờ, ở trên điện thoại thì chúng tôi vẫn và đang vẫn và đang và cài đặt cho anh em là những bản hack game hack game quy luật tính game của game ờ, sóc đĩa game bầu cua game tài xỉu ở trên này điều hành Android và iOS ờ, iPhone và Samsung Oppo Huawei Nova Đấy, rất nhiều rất nhiều để biết thêm ờ, thông tin về những sản phẩm dụng cụ hay là những bản này game hack quy luật anh em có thể liên hệ với số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là vào thẳng trang web của công ty tôi là tờ quỷ an toàn com và anh em ờ, đừng quên ờ, đăng ký kênh để theo dõi những ờ, video mới nhất giới thiệu về những sản phẩm Đấy, máy này là máy báo tôi hai lá này ngày nào chúng tôi cũng ra vài clip ra vài video để giới thiệu quảng bá sản phẩm cho anh em Đấy. anh em hãy đăng ký kênh Thì nếu thấy video này hay anh em hãy like và share chia sẻ cho anh em như ván này thì tôi chỉ được có 3 điểm này bên cạnh à, một điểm nên không điểm này chỉ hai điểm thôi ba điểm cũng ăn cả làng anh em nhé có nhiều à, ván bài tôi chia ra bài tôi một điểm vẫn ăn cả làng anh em có tin không một điểm hai điểm vẫn ăn cả làng đã là máy thì không có sự sai lệch rồi chỉ có chuẩn xác và nhanh nhạy thôi siêu nhanh siêu chuẩn ván này một lá này bỏ đi một lá này nghe thấy không Đấy. như bán này là tôi được 8 điểm Đấy. vẫn là to nhất test uh, lúc ở ván cuối cho anh em thì tôi sẽ chuyển sang trò trò ba cây mà không trước tiên ờ, vẫn sẵn một bài này tôi sẽ test cho anh em ở uh, ờ, trò trò đánh phỏn đi Vâng, vừa nãy thì đã test cho anh em một chục ván ở chế độ ờ, chơi của trò chơi bài liêng. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang uh, trò chơi phỏ tá là. Vâng, vẫn vẫn là cái chế độ là bỏ lá cái lớn để xem ở thì chơi chế độ bỏ lá cái lớn ở trò phỏ tá là này thì chiếc máy CVK 600 sẽ hỗ trợ cho chúng ta xem được bài nó có được lớn nhất hay không. Đấy, máy báo tôi biết là bỏ đi ba lá vẫn là chia đôi nhà tôi đầu tiên này đây ván đầu tiên vâng ván đầu tiên thì bài tôi rất là đẹp ba nát này phỏm à, bảy tám chín mươi vâng rất đẹp đây xem nhà bên cạnh xem đây những là bên cạnh này bên cạnh đây chỉ có đôi bảy này đôi mười đó đôi bảy chín mười đây nó cũng hết không còn là gì nữa bài tôi lên đã là hai phỏ phỏm áp phỏ bảy tám chín mươi rất đẹp như bài này thì tôi thấy nó chả có cạn gì cả đôi ờ, hai ba đôi di hết không gì Rồi, vâng, xem nhà bên cạnh như nào nhà bên cạnh đây thì ừ, khá may mắn thì được ờ, đôi này đây cả này và cũng hết hết bài không còn gì nữa ván đầu tiên anh em có thể thấy là tôi được hai phỏ phỏng dài luôn khoảng bốn lá và khoảng ba lá để tiếp tục ờ, ván thứ hai tiếp tục ván thứ hai xem mà ván thứ hai này như nào anh thấy không máy báo tôi đã bỏ đi ba lá này từ nhà đi ba lá vẫn là chia từ nhà tôi đầu tiên xem bán tiếp theo bán thứ hai ở vâng, tiếp theo đây thì ờ, tôi có phỏng nó phỏng uh, JQK có thể kèm đôi quy đôi chín 10 rô anh em thấy một phỏng mà cạ rất đẹp có thể chờ di rô ngay bên cạnh đây thì không có gì đôi hai vâng đây cũng vậy chỉ có đôi ba đôi ba đôi hàng sáu cũng hết không có gì cả khi mà trong phòng chơi mà thêm một người chơi thì anh em chỉ cần là việc là ấn tăng âm lượng thì đồng nghĩa việc là sẽ tăng âm lượng à, sẽ tăng người chơi còn à, giảm âm lượng thì đồng nghĩa việc là giảm người chơi đôi năm đôi bốn này đây nữa cũng không không hề có phỏng ở ờ, cái trò chơi bán lẻ chơi phỏ này tôi sẽ test cho anh em khoảng độ ba ván đến năm ván thôi vì nó mất khá nhiều thời gian tiếp tục là test ván thứ ba cho anh em này máy báo tôi biết là bỏ đi hai lá tôi lại nhá lại xem vẫn là hai lá anh em nhé ok hai lá vẫn là chia cho nhà tôi ok xem ván thứ ba này như nào ván thứ ba tôi lên bài là tôi thấy có phỏng bảy rồi này đôi thằng tám vâng về sau thì bài cũng rất là nhỏ thôi không phải lo chạy làng hay gì cả đây tôi lên đôi di này <clears throat> cả tám chín này bốn năm sáu không có gì đây anh em thấy nhà bên cạnh này không hề có phỏ cạ cũng rất xấu luôn đấy và vai tiếp theo đây đôi quy đôi thằng chín và có hai ca nghe này bàn thứ ba thì tôi vẫn là nhà thắng cuộc tôi chắc chỉ test cho anh em có ba ván thôi bây giờ sẽ test nhanh cho anh em ờ, vài ván ở trò ba cây hôm tới thì tôi sẽ test cho anh em là chiếc máy này nó hoạt động như nào ở cái trò chơi uh, ờ, sâm sâm lốc hay là tiếng anh miền nam bài cào hay là binh binh sáu lá binh 13 lá bây giờ tôi đang ờ, lọc bài để nghe cho anh em ở trò ba cây máy thì tích hợp rất nhiều hàng ngàn chế độ chế độ cho anh em chế độ chơi bỏ lá cái lớn bỏ lá cái nhỏ đó bảng xếp hạng Đấy. rất nhiều để tôi máy này thì từ nãy giờ tôi chơi pin chỉ sụt khoảng độ 7% pin rất là bền ở ờ, cho chơi ba cây này tôi để chế độ là ờ, vẫn là bỏ lá cây lớn Đấy. vừa giới thiệu anh em rồi rất nhiều chế độ chơi Đấy. mình sẽ chọn chế độ chơi nào phù hợp nhất cho cái sòng chơi của mình cái này là báo đi, bỏ đi một lá này một lá một lá là ba này một hai ba đầu chia từ nhà ván đầu tiên đây tôi cao điểm nhất được 7 điểm Đấy, anh em có thấy tiếp tục bài hai tôi không cần phải đặt bài xuống máy đã đọc rồi vẫn là một lá một lá sáu đây hai bốn sáu này bên cạnh này đây anh em thấy đấy sáu điểm sáu vẫn ăn cả là nhiều khi cầm bài lên tay em thấy ba điểm có khi cũng run run sợ sợ nhưng cùng ba điểm vẫn ăn cả hàng anh em nhé bán tiếp theo hai lá này hai đây tôi mười đi mười tùy theo từng ờ, vùng miền ờ, địa phương thì có thể nhân hai nhân ba. em lấy chiếc máy CVA 600 này đọc bài rất nhanh không cần đặt bài xuống chỉ cần cầm bài trên tay thôi máy đã đọc rồi Đấy, nhiều lá quá tôi bỏ bớt đi Đấy, em thấy sáu lá này hai này bốn này sáu lá này chín này một ba năm bảy chín này thế thôi cái chương sẽ phát lương cả làng không đây ván này 6 điểm 6 vẫn cứ là ăn cả làng em thấy không hề có chút tay nghề gì cả đều do chiếc CVK 600 này hỗ trợ cho tôi đây tôi đặt bài dưới này xem ba lá này ba lá này ba lá này đầu chia từ đây và anh em à, khỏi nghi ngờ là tôi à, dùng tay nghe hay là gì đấy 6 điểm nhìn thấy chưa 6 điểm này này chỉ được 5 điểm thôi bài này thì à, hai điểm không tính tiền Đấy, test cho anh em uh, mua một ván cuối cùng video cũng uh, khá dài rồi à, tôi đặt bài như này đi đặt bài như này máy vẫn báo này chỉ là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín lá cái trương xem cái trương có phát lương cả làng không vâng 10 điểm 10 điểm thì nhân đôi rồi em thấy bài nhà nào cũng cao điểm Đấy, để, để cho anh em xem lại đây là chiếc uh, CVK 600 phiên bản cuối năm 2018 đầu năm 2019 anh em thấy máy rất đẹp à. ngoài chiếc uh, máy CV 600 này ra thì bên công tôi vẫn còn những phụ kiện anh em thấy đây ngoài uh, những dụng cụ đồ chơi hỗ trợ đánh bài thì vẫn có những dụng cụ đồ chơi của bộ môn ờ, sóc đĩa và cua tài xỉu và công ty tôi cũng có cài hack game quy luật uh, tính game của game sóc đĩa và cua tài xỉu tất cả trên máy điện thoại các hệ điều hành khác nhau iOS và Android để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm CVK à, 600 hỗ trợ chơi bài em à, có thể liên hệ với số điện thoại hiển thị trên màn hình và để lại số điện thoại ở dưới phần comment hẹn anh em ở video tiếp theo video tới tôi sẽ test cho anh em à, ở trò binh ấy tiến lên miền Nam Đấy, là một trò bài ít lá Đấy. xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo xin cảm ơn